Ok, kế tiếp thì bạn sẽ nhấn biểu tượng à, ba dấu gạch ngang ở góc bên phải trên cùng này cho mình này. Sau đó các bạn sẽ bấm chọn vào dịch vụ SSD Hosting nha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các à, dịch vụ hosting luôn. Thì đối với những bạn mới bắt đầu ấy, các bạn chỉ có một cho đến hai website ấy, thì bạn sẽ sử dụng dịch vụ AZ Pro Hosting cho mình nhá. Các bạn thể đọc này, hosting tốc độ cao, giá hợp lý phù hợp với mọi website này. Các bạn bấm chọn cho mình ha. Ok, bước kế tiếp thì bạn kéo xuống này. Tìm đến mục à, bảng giá ha. Ok, đây bảng giá dịch vụ ờ, Pro Hosting này Bảng giá áp dụng khi đăng ký 12 tháng bạn nha Chưa bao gồm thuế VAT, của nhà ưu đãi giảm giá nếu có này Thì ở đây sẽ có rất nhiều các gói AZ Pro như AZ Pro 1 với chi phí là 29.000 đồng trên một tháng Rồi gói AZ Pro 2 với chi phí là 45.000 đồng một tháng này Đó, tương tự thế là gói Pro 3 Rồi gói Pro 4 này Pro 5 ha Và cùng là gói ờ, Pro 6 có chi phí là 199.000 đồng trên một tháng nha mỗi gói thì chúng ta sẽ có một thông số khác nhau bạn nha Ví như gói đầu tiên này thì chúng ta sẽ có dung lượng SD là 512 MB đó và đây chúng ta chỉ dùng cho một domain thôi nha cũng như là có một CPU này hay là một ờ, GB RAM ha và gói thứ hai là gói AZ Pro 2 là gói hiện đang phổ biến nhất và đang được ờ, nhiều người mua nhất nha thì gói này sẽ có 1 GB dung lượng SSD cũng như là chúng ta có thể thêm được ờ, một domain này rồi cũng tương tự như gói thứ nhất chúng ta sẽ có một CPU và một ờ, GB RAM ha rồi gói thứ ba này thứ tư này thứ năm và thứ sáu thì bạn ờ, có thể truy cập vào để tìm thêm nha như ở đây thì mình sẽ mua gói thứ hai là gói phổ biến nhất thì để có thể đăng ký mua gói hosting nào thì bạn sẽ nhấn chọn vào nút màu đỏ này nha nút đăng ký này, ok đây thì có một số ưu đãi thì bạn có thể tìm hiểu thêm nha rồi thì nó sẽ một giao diện như này. Thì ở đây à, nếu bạn nào mà chưa có tên miền ấy thì bạn sẽ nhấn chọn vào đăng ký tên miền mới này. Hoặc là nếu bạn nào mà muốn chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác ấy về AZDG thì bạn sẽ bấm chọn vào chuyển tên miền về AZDG ha. Còn nếu bạn nào đã có tên miền rồi thì bạn bấm chọn vào đây này. Đó. Sau đó thì bạn sẽ hành điền tên miền của bạn vào đây ha. dụ tên miền của mình là Hoàng Giang Share này. Ở bên dưới này chúng ta sẽ nhập đuôi nha. .com thì chúng ta chỉ cần nhập là com thôi. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào yêu để sử dụng ha. Ok, kế tiếp thì sẽ là mục thiết lập này. Thì ở đây sẽ có thông tin về gói hosting này nha. Quy là thời hạn, thời gian thanh toán này. Thì đây sẽ có các mốc thanh toán này. Là 3 tháng thì chúng ta sẽ thanh toán là 148 000 Rồi à, nửa năm tức là 6 tháng này thì chúng ta sẽ thanh toán 283 000 Và trẻ thêm ý, nếu các bạn thanh toán các gói à, có thời hạn càng cao này thì bạn sẽ càng tiết kiệm hơn nha. Dụ gói 6 tháng thì bạn sẽ tiết kiệm 4% này rồi gói 15 các bạn sẽ tiết kiệm lên tới 8% nha. Đó, rồi gói 25 là 13 này, cũng như là gói 35 là gói cao nhất, tiết kiệm 17% nha. Cũng như là gói thấp nhất đây là 3 tháng thì chúng ta sẽ không tiết kiệm được gì ha. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đăng ký 15 nha. Còn nếu bạn nào mà có chi phí lớn hơn thì bạn lên đăng ký 35 để tiết kiệm nhiều nhất nha, lên tới 17% này. Đó, gấp đôi so với gói 15 ha. Rồi kéo xuống tiếp này, ở đây sẽ có thông tin đơn hàng này là 540.000 trên 15 tức là 12 tháng. Cũng như là thuế VAT là 54.000 nha thì tổng số tiền chúng ta cần thanh toán là 594.000 này. Ok, sau đó bạn nhấn vào tiếp tục này. Rồi chúng ta sẽ được chuyển đến mục à, xác nhận và thanh toán nha. Các bạn kéo xuống này. Nếu các bạn có mã giảm giá dịch vụ nào thì bạn tiến hành nhập vào đây nha. Thì nếu mà có mã giảm giá nào thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, kéo xuống tiếp này. Thì đối với những bạn nào mà có tài khoản rồi thì bạn sẽ nhấn chọn vào khách hàng cũ đăng nhập này còn nếu như bạn nào mà mới thì bạn sẽ nhấn chọn vào tạo tài khoản mới cho mình nhá và sau đó thì bạn sẽ tiến hành nhập các thông tin cá nhân này như ờ, số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân ha rồi kế nữa thì bạn sẽ chọn loại chủ thể này ở đây sẽ có cá nhân cũng như công ty ha đó bạn nào mà mua cho công ty tổ chức doanh nghiệp ấy, thì bạn thích chọn một công ty này còn đây thì mình mua cho cá nhân mình thì mình sẽ thích chọn một cá nhân ha kế tiếp thì bạn sẽ nhập vào họ tên đầy đủ giống y hệt trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn ha sau đó bạn nhập địa chỉ mail này cũng như số điện thoại này rồi sau đó bạn nhập địa chỉ thanh toán là nơi bạn đang sinh sống hiện tại đấy đó giống như số nhà tên đường này rồi à, quận huyện tỉnh thành này mã bưu chính này quốc gia này ok ở đây thì mình sẽ nhập demo cho bạn luôn nha số chứng minh thư này chọn loại chủ thể là cá nhân này rồi à, họ và tên lót là Hoàng Văn này tên của mình là Giang này email là hoàng giang gmail.com này số điện thoại là 0961170595 địa chỉ này dụ phố chùa láng này, quận đông đa này, tỉnh thành thì hà nội này mã bưu chính thì là 100 nghìn này thì à, bạn nào mà chưa biết mã bưu chính ý, thì mình sẽ để link à, mã bưu chính của 63 tỉnh thành ở dưới phần mô tả nội dung của video nha rồi sau đó bạn chọn quốc gia là Việt Nam cho mình này rồi kiếm lượng mục à, bảo mật tài khoản thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập nha rồi sau đó mục xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ đánh nhập lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa giống y hệt bên trên này này rồi kiếm được một uh, hình thức thanh toán này. Ở đây chúng ta sẽ có hai phương thức thanh toán nhá, là chuyển khoản ngân hàng cũng như là chuyển khoản qua ví Shopee Pay này. Ở đây thì mình khuyên các bạn lên là chọn chuyển khoản ngân hàng nha. Rồi sau đó một uh, à, receive email thì bạn có thể uh, bật hoặc tắt cũng được nha. Đó, ở đây mình sẽ chọn bật này. Rồi kiếm nữa bạn thích chọn vào tôi phải là người máy này để xác nhận rằng mình là người thật ha. Ok, đây chúng ta sẽ đang chọn tất cả hình vuông có cầu thang này. Đó, kế tiếp nhấn vào xác minh ha rồi ở bên dưới sẽ có thông tin đơn hàng này cũng là tổng số tiền chúng ta cần thanh toán hiện tại này. Rồi các bạn nhớ tích chọn vào tôi đồng ý rằng AZDG sẽ có quyền chấm dứt dịch vụ và hủy toàn bộ dữ liệu khi vi phạm quy định sử dụng dịch vụ nha. Và cuối cùng các bạn nhấn vào thanh toán để tiến hành mua gói hosting này nha. Rồi kế tiếp thì sẽ ra một à, giao diện là xác nhận đơn hàng nha. Đơn hàng của mình hiện tại là chưa thanh toán này đó sẽ có mã số đơn hàng ha các bạn nhớ lưu ý ghi chính xác nội dung thanh toán nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản là HD mã số đơn hàng nha duy mã số đơn hàng của mình là 170567 này cũng như là chuyển đầy đủ số tiền là 594.000 nha Ok và thông tin ngân hàng chúng ta chuyển khoản ở đâu ạ các bạn kéo đến xuống cuối cùng nhá đó ở đây sẽ có số tiền thanh toán này rồi à, chọn hình thức chuyển khoản này kế tiếp là thông tin ba ngân hàng mà chúng ta sẽ chuyển khoản đến nhá. Ngân hàng đầu tiên là ngân hàng Á Châu ACB này. Ở đây sẽ có số tài khoản, chi nhánh cũng như chủ tài khoản ha. Cũng như là ngân hàng thứ hai là ngân hàng Sacombank và cùng ngân hàng thứ ba là ngân hàng à, Vietcombank, ngân hàng ngoại thương Việt Nam nhá. Mình nhắc lại nhá, là các bạn nhớ lưu ý nhá, là chuyển tiền chính xác đến nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản này nhá. Đó và số tiền này 594 000 dụ như nội dung của mình ở đây là HD1705672 ha. Rồi chỉ ở thêm ý, ngoài ra IZDG cũng gửi cho chúng ta một email xác nhận nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ đang truy cập vào email vừa nãy mình nhập vào khi chúng ta đăng ký hosting nha. Thì ở đây AZDG rất cẩn thận gửi cho chúng ta hai email nha. Một email được gửi từ AZDG với tiêu đề là xác nhận đơn đặt hàng này. Và email thứ hai được gửi từ AZDG billing với tiêu đề là hóa đơn mã số đơn hàng này. Ok mình sẽ nhấn chọn vào email thứ nhất nha. Đó ok ở đây sẽ có mã đơn hàng này. Cũng như là tổng số tiền chúng ta cần thanh toán rồi các thông tin về gói hosting mà chúng ta đã mua nha. Rồi còn email thứ hai thì sao? Email thứ hai cũng có mã số đơn hàng này. Rồi hình thức thanh toán của quý khách là chuyển khoản ngân hàng và quý khách có thể đổi hình thức thanh toán tại đường link này ha. Cũng là tổng số tiền chúng ta cần thanh toán này, ngày đến hạn thanh toán này. Cũng là hướng dẫn thanh toán nha. Thông tin của ba ngân hàng vừa lãi này mà chúng ta sẽ cần chuyển tiền này nha. Chi tiết hóa đơn này. Tổng số tiền chúng ta cần thanh toán là 594 000 nha. Ok thì như vậy là Hoàng Anh Xe đã chia sẻ có những hướng dẫn cho bạn cách chúng ta mua hosting trên AZDG, một trong những nhà cung cấp hosting hàng đầu tại Việt Nam. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình mua hosting ấy, thì bạn nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoàng Anh Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha.